chào tất cả anh em nhé thì tiếp tục cái video này tôi ờ, sẽ chia sẻ cho tất cả anh em biết về cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất hay không hay không hoàn toàn không tan tích thì bộ đồ chơi này bên tôi dành cho tất cả anh em tay cái đi nắp tài xỉu đi chơi tài xỉu bịp luôn đạt cái độ hiệu quả 7 đến 80 phần trăm anh em nhé thì đây chính là cái bộ đồ chơi tài xỉu một tài xỉu hay hay không không, cho tất cả anh em đi nắp tay cái anh em thể là lắc giữ tài giữ xỉu hoặc là anh em lắc hột đi đều và cái tỷ lệ của cái bộ hột 2020 này lên bão rất cao anh em nhé vâng thì cái bộ đồ chơi này hoàn toàn không tan tích thì tôi cũng sẽ thử tan tích cho anh em nhé đây đó anh em thấy không ạ ba hột đều nổi luôn anh em nhé các mặt luôn ok cho anh em đó hoàn toàn không tan anh em hoàn toàn ngâm ấn nước muối hoàn toàn nổi luôn đó. thì anh em lưu ý cho tôi cái là sau khi anh em ờ, ngâm nước muối xong anh em phải rửa lại bằng nước sạch anh em nhé để làm sao thì ờ, cái thứ nhất á, là mình sẽ bảo quản được cái hột nó lâu hơn cái thứ hai á, là để tránh cái hột này mình nắp nó không được hiệu quả nhá đó ok cho anh em thì uh, vâng thì tiếp theo tôi sẽ dọn đến pin luôn cho anh em ạ thì đây cũng là cái cách chơi mà giúp cho anh em đi ờ, đi nắp tay cái đi chơi uh, lắc à, đi chơi tài xỉu đi lắc tài xỉu bịp mà luôn mang lại cái độ hiệu quả rất cao anh em nhé đây anh em thấy này tôi soi từ ờ, dưới lên trên này đó đĩa hoàn toàn là đĩa hoàn toàn trong và hột đây này đó anh em thấy không cả ba hột đều trong suốt hết à, đều trong hết anh em nhé rất là đẹp luôn đó. thì vừa rồi tôi cũng thử cho anh em là cái à, ngâm nước muối rồi dọn đèn pin rồi thì bây giờ tôi thì bây giờ tôi cũng sẽ thử luôn lâm châm cho anh em nhé đây anh em anh em cục năng suất rất dày luôn này Đó. một hoàn toàn không hít nha anh em cả lắp luôn anh em này đó ok cho anh em rồi thì uh, tôi cũng đã thử cho anh em cái độ tan tích của nó rồi anh em nhé hoàn toàn là không tan đúng không anh em đó thì những anh em nào mà đã chơi và đã sử dụng cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 này thì anh em cũng biết được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của nó mang lại cho anh em khi anh em đi chơi tài xỉu rồi đúng không anh em đó chỉ cần đến các sân chơi anh em mang được cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 này thì uh, đi lắc tài xỉu là anh em đã nắm chắc cái phần thắng trong tay rồi anh em nhé thì bây giờ tôi cũng sẽ cho anh em xem cái đội hiệu quả của nó mang lại cho anh em bằng cái cách nát hột tài xỉu 2020 Vâng, đây là cái bộ đồ chơi độc quyền của bên tôi anh em nhé Nên là khi anh em là sử dụng cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 này Bên tôi mới có thể là chỉ cho anh em cái cách nắp hột tài xỉu 2020 nhá bây giờ tôi cũng sẽ à, lắc vài chén cho anh em về cái à, độ đi đều 5 năm của hột tài xỉu 2020 này anh em nhé đây Đấy. tài đúng không tôi sẽ lắc xuống xỉu này đó thì chắc chắn chén này sẽ là xỉu nha anh em đây tôi mở luôn ạ đó hai ba năm xỉu tiếp tục tôi sẽ lắc cho anh em lên tài tôi sẽ mở luôn cho anh em này đó 156 tài anh em này tiếp tục ạ tôi sẽ lắc xuống xỉu cho anh em xỉu anh em nhé đó 144 xỉu ạ vâng tiếp tục tôi sẽ nát cho anh em chén này tôi sẽ mở luôn cho anh em này tôi nắp hơi lỗi nên là chỉ là làm tầm 60 phần trăm nói về tài thôi anh em nhé vâng vẫn tài là anh em tiếp tục ạ Đó. tôi sẽ mở luôn cho anh em này 245 vẫn tài thì cái chén này tôi đã bị phản anh em nhé thì chắc chắn rồi thì ờ, cái bộ đồ chơi nào nó cũng có cái độ phản của nó đúng không anh em đó thì uh, tôi ờ, sẽ tiếp tục là tôi sẽ nhắc cho anh em cái cách giữ tài và giữ xỉu anh em nhé đây tài thì tôi sẽ nhắc giữ tài luôn cho anh em thì chén này chắc chắn sẽ về tài luôn anh em nhé tôi sẽ mở luôn cho anh em này đó đúng không anh em 566 tài tiếp tục tôi sẽ giữ tài cho anh em ạ thì chắc chắn chén này sẽ về tài anh em nhé tôi sẽ mở luôn cho anh em này đó 246 tài anh em nhé đó anh em thì chính xác chưa ạ tiếp tục ạ tôi sẽ nắp tiếp này tiếp tục chén này tôi vẫn nắp giữ tài đây mở luôn này đó 566 tiếp tài tiếp anh em nhé rất chuẩn xác luôn ạ vâng như chén này tôi ờ, đoán chịu tầm 70 phần trăm nó về tài thôi anh em nhé tại vì là tôi nắp hơi nỗi Vâng. đúng cho anh em vẫn là tài dạ. đó thì cái độ phản của nó thì chỉ có một à, một vài phần trăm rất ít thôi anh em nhé đó, bây giờ tôi sẽ mở luôn cho anh em 166 tài anh em nhé anh em thấy chuẩn xác chưa ạ cái hiệu quả của nó rất cao luôn anh em cái cách mình giữ lắc ăn lắc giữ tài giữ xỉu hoàn toàn giống nhau anh em nhé nên là các tay chơi họ đều họ, họ hoàn toàn là không biết mình lắc tài hay mình lắc xỉu nhé thì cái chén này tôi chỉ đoán là tầm 60 phần trăm nó về tài thôi anh em nhé tại vì là tôi nắp bị lỗi vâng thì vẫn về tài 455 tài ạ tiếp tục này đó vẫn 456 tài anh em nhé từ ngữ thiên đây tôi nắp tiếp cho anh em này rất chuẩn xác luôn ạ 455 tài tiếp ạ đó 556 tài thì bây giờ tôi lắc cho anh em cũng nhiều chén tài rồi thì bây giờ tôi cũng sẽ lắc cho anh em sang xỉu và tôi sẽ giữ xỉu cho anh em nhé đó thì cái hột này nó cũng nắp theo ý muốn của anh em nhé rất dễ để chơi thôi đó 126 xỉu anh em nhé Vâng tiếp tục tôi sẽ nắp giữ xỉu cho anh em này 113 xỉu tiếp tục ạ vẫn là xỉu anh em nhé 122 đúng anh em này. đó 234 xỉu tiếp nha anh em rất chính xác luôn ạ đó 233 ok cho anh em đó 235 đó thì vừa rồi tôi cũng chỉ lắc cho anh em vài chén để cho anh em xem cái độ hiệu quả của cái bộ hột tài xỉu không không và cái cách nắp hột tài xỉu anh em nhá đó thì đây là bộ đồ chơi độc quyền của bên tôi dùng bằng kỹ năng anh em nhé thì anh em cũng thấy được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của cái kỹ năng lắc hột tài xỉu thứ nhất là nó rất đi đều cái thứ hai là cái giữ tài giữ xỉu thì anh em xem cái bộ đồ chơi hột tài xỉu không không này có phù hợp với các sân chơi của anh em hay là có phù hợp với anh em khi đi lắc tay cái hay không hoặc uh, anh em nào mà muốn sử dụng cái bộ đồ chơi hột tài xỉu hay không hay không này và cái cách lắc hột tài xỉu của bên tôi thì anh em cứ liên hệ cho tôi vào số điện thoại tôi đã để trên màn hình anh em nhé đó và các bạn Zalo tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em 24 trên 24 thì cái video của tôi đến đây cũng là kết thúc rồi anh em nhé chào tất cả anh em thì hẹn gặp lại anh em ở trong các video sau anh em nhé anh em nào mà